lên chơi khi thanh nhàn cô nhất lên chơi ngam tàu sóng đủ ba quân bầu nhiêu hòa thanh giá người cùng thiên hai là cảnh bồng lai tấu cô đôi thượng mở đại tài hai hòa cô ngự về đồng cô điểm phân soi hương ý nơi đâu con sợ tần lâu lót ra lên trầu thương để vua cha để từ cô vô số hàng đệ tử cô vô số hằng hà ban ni tài tiếp lộc ờ, gần xa cho đông đứng trên ngàn rừng xanh ngăn ngắt thấy cô đôi về ngỡ phật quỳnh cô đàn biệt hát ca ngâm suối ngàn chim năn nỉ véo con của đôi vui về sơn lâm của mưa của màn ca ngâm chơi bời hát tiếng đầy tiếng với là trả thú hữu tình càng ngờ càng vui ba gian đến mát thành thơ sớm dòng triền núi tối ngồi đầu non ai ơi có biết cô ngàn tôi chẳng ba bốn bề hiu quạnh vắng tanh con bái lạy cô đôi ngàn giang miền điện từ bi ý à. bài sai đô chiều lục cô nàng ngài vốn dòng sườn cha tính định măng trúc măng già măng tre măng đưa vĩnh tình hay sung ái đi liền ý à. đêm đêm anh đuốc lập lè cứ đêm đêm đêm đêm anh nước đập lè thường làm một bốc nước suối khe một bầu châm cài long lanh ngọc châu trắng thanh do mắt trước lâu hạt ca sườn răng khói tỏa nhạt nhòa sớm mây sườn núi chiều ta mấy trôi tỏa sáng sáng soi bên lầu đẹp làm sao đúc đúng tin tỏa sáng sáng soi bên lầu ôi đẹp làm sao đầy mùa ta chiến sơn trang tối linh hoài hoa rào chơi thắm tơ chim anh liễu lô rộn ràng cất tiếng ca non mát đường cá hát véo ngon suối sâu nước chảy về đô đổi nơi bao xa phương phủ sắc mờ tướng thanh đồng cô loan sáng về đây trên ngàn gió cuốn rung cây vàng vàng cô hát từ sơn lâm về đây vàng vàng cô hát từ sơn lâm về đây nhạt đi hai bông hoa hai hoa đem để đến đây biết bao nhiêu thành bực trường mong ban biết bao thành đời xưa bóng cô ban khen nay giáng trần làng bàn trong vàng kinh hồn đưa đón biết bao thành đồng đi đông thật là đông biết bao nhiêu thành đồng đi đông dùng xe leo vẫy nơi dừng chân dừng xe leo vẫy nơi đi bước nhanh chân đi bước nhanh chân trăm hoa thắm tuy non rào khi trăm hoa thắm tuy non rào khi mà nàng tiên nữ ái hoa trong rừng sâu khi mà nàng tiên nữ ái hoa ái hoa đem về đôi tay thì cô ái hoa phủ dung đôi tay thì cô đi hái hoa hồng kỳ là hoa cúc hoa bạt hoa sấy hoa lạt bông hoa nào đẹp hơn kỳ là hoa cúc hoa lạt hoa xuân hoa lạt bông hoa nào đẹp hơn đồi núi đồi núi bao xa lên chim ngạt đi hái bông hoa hái hoa đem về đến đây biết bao nhiêu thanh đồng chờ mong cô ban khen biết bao thanh đồng chờ mong cô ban chân người đã bước tới đâu gieo mâm nhân như đôi cầu bình hoa đẹp như sao đầu ngân hà trăng rằm tháng tám như là sao mai đẹp như tố nữ trang đài. ý à, à. phù dung yêu điều bóng mộng đơn non đà hoa tiên ly tuổi vừa mười tám đủ tầm xuân non ánh nắng ban mai hoa đưa là đóa hoa nhài à, à, à. mây hồng năm sắc tin cô nay dáng trần dáng dáng xinh đẹp tươi thơ phú hoa ca chim hót mừng vui quanh mây vờn cỏ đến đây linh thiêng về để đây chứng tâm cho thành đồng ba cùng tìm lòng để đã thắng ngày ấm no cuộc đời nay cô về đến đây giang phúc chữ ta mong ân cô đời đời ta rằng ta tính tình ta ai ơi có biết cô đôi ngàn tuổi trăng ba bốn bề mang nướng chúng xanh đầy ngàn chắp đôi tay mái lạy cô đôi ngàn đường ý à. thành sao